xin chào tất cả mọi người Vẫn là tôi Đức Thắng à, Phóng viên thường trú tại Happy Home TV Vâng, người ta nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với màu và mặc áo giấy Hôm à, nọ cũng bối cảnh như này Thì uh, tôi đi với bạn Minh, không đeo kính Hôm nay tôi đi bạn Hiếu thì tôi cũng phải đeo kính vào cho nó phù hợp <laughs> Thì uh, hiện tại tôi đang uh, trên cái cung đường Trần Hoàn Cung đường tiến đường quận Trung tâm trục chính của trung tâm hành chính quận Hải An Chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn một căn nhà độc lập rẻ nhất tại Đăng Hải Rẻ như thế nào thì mong các bạn hãy xem đến cuối video chào mọi người, hiện tại tôi đã đến căn nhà nằm trong ngõ 467 Đằng Hải à, Như các bạn đã thấy, trong vòng bán kính 500m thì nó đầy đủ tất cả các tiện ích Ví dụ như uh, trường uh, tiểu học này, trường cấp 2 này, uh, trung tâm hành chính quận Đại An này, chợ này, chợ Đông Đông này Và một loạt các tiện ích xung quanh, các dịch vụ xung quanh để phục vụ người ở Đấy, thì là với căn nhà này thì là nằm trong ngõ 467 Đằng Hải như các bạn đã thấy ừ. tôi không thấy một cái ngõ nào nó an ninh như cái ngõ này cứ 30 mét chúng ta lại thấy một cái camera an ninh đúng không và uh, đến căn nhà này thì uh, tôi có nói qua các bạn căn nhà này là căn nhà hai tầng rưỡi hai tầng rưỡi 40 mét 40 mét vuông ngang bình thường các bạn nghĩ đến căn nhà 40 mét vuông thì hai tầng rưỡi thì làm sao mà chúng ta có thể đủ công năng và làm sao mà có thể ở thoải mái đúng không ạ thì với căn nhà này nó lại khác biệt vô cùng bởi vì sao căn nhà này thì ờ, với khối diện tích 40 mét vuông nhưng mà ngang là 6 mét 6 đấy tối ưu cái không gian cho bạn uh, cho tất cả mọi người đều có thể ở được đấy uh, nhất là gì nhất là những cái vợ chồng trẻ những cái người ừ, những cái người đã có tuổi đấy hay tại sao có người có tuổi thì chút nữa mình xem nhà thì mình sẽ biết và thêm cái nữa là um, những cái bạn vợ chồng trẻ này mới cưới này ở tỉnh xa ra đây làm việc này ra Phòng làm việc này đấy thì uh, bây giờ thôi tôi không nói nhiều nữa tôi mời các bạn vào xem nhà thì chúng ta sẽ gặp một đối tượng một uh, thì chúng ta sẽ gặp một người vô cùng là đặc biệt với căn nhà này dạ vâng, xin chào anh, xin chào anh em nhé Xin uh, giới thiệu mọi người, đây là anh uh, Trung à, Anh Trung ừ. hiện tại cũng đang là đồng nghiệp của tôi Nhưng mà cũng đang là chủ nhà của căn nhà này Đấy thì uh, anh Trung hôm nay thì uh, em uh, đến thì là review cho các bạn có các nhà có đang bán đấy thế mời anh em vào trong anh chung thì là nhà mình à, hiện tại là à, xây được bao lâu rồi anh nhỉ? Nhà này thì hiện tại là mình à, hoàn thiện vào cuối năm 2018 thì đến nay cũng được hơn một năm sử dụng rồi. Đấy. Ờ, thì như bạn nhìn thấy bố cục bên dưới thì có thêm một cái ổ mú cho khác với những nhà siêu kinh doanh vâng nhà em đặc biệt em vào nhà anh thăm nhà này thì em vô cùng thích cái chỗ này bởi vì lý do là uh, nó phù hợp cho ví dụ vợ chồng trẻ mà tự nhiên mà có bố mẹ ra ngoài đây rồi ở cùng đấy thì là vì uh, chính cái lý do là như thế là mình mới để cái phòng ngủ dưới này tôi vô cùng là thích cái, cái, cái, cái cách bài trí này của anh ấy bởi vì là lý do là uh, khi mà vợ chồng trẻ thường thường là có bố mẹ ra đây ở cùng đấy ra đây công tác thì thường thường có bố mẹ ra đây ở cùng bởi vì nó có con nhỏ mà để các cụ hay ra đây cái, cái nhà này thì là anh xây là xây độc lập không cột anh nhỉ đúng rồi tất cả là ở đây là có các góc tường đều có cột và đặc biệt vì cái nhà này là nhà vuông nên bắt buộc ở giữa mình phải có cột để cho nó sinh thái không bị vọng vướng đây đấy toàn bộ đây góc này cột này góc này cột này bốn góc tường đều có hết là dạ vâng đấy cái đây là cái không gian ờ, phòng khách cái một cái không gian phòng khách nhỏ đúng rồi mình ờ, mình có thể mình tận dụng cái không gian cái này để làm một cái phòng khách nhỏ thôi ở đây chỉ kê bộ bàn ghế ờ, nhỏ đây và tivi mình để góc này đấy không gian bên này thì buổi tối mình để xe để xe đấy sáng thì có thể mình mình ăn ở đây và ăn ở góc này đấy đây bên trong ừ. một cái không gian của chúng ta có một cái không gian của bếp nhỏ xinh uh, vừa sử dụng vì à, do diện tích nó cũng cũng khá là hẹp thế nên là mình chỉ để một cái không gian bếp nó nhỏ thôi thì không không đủ cái diện tích để mình sử dụng một cái bếp nó rộng quá và đấy và và đúng rồi với một cái căn nhà bốn mươi mét vuông này thì uh, gì nhỉ cái em thấy cái ở dưới gầm cầu thang này nó vẫn còn một chút không gian trống tí thì mình dự tính là là mình mình làm một cái cửa đây còn mình để làm một cái kho dưới này để mấy thiết bị ví dụ như là đồ dùng như là ắc quy hoặc là rượu thì để dưới này vâng che đi các đấy dưới này rất là dùng có thể ở dưới này vẫn có nhà vệ sinh à cái điều đặc biệt em lại thích nữa là cái gì trong cái nhà vệ sinh này bao giờ là cũng có một cái cách cửa chớp cửa chớp thoáng gì cửa chớp thoáng để để uh mình có thể mình mở ra để cho và những cái những, những cái những cái, ờ, tôi phải nói lại cho các bạn đấy bởi vì những cái nhà mà bốn mét vuông ấy ngang 4 sâu 10 ấy, thường thường là rất là hiếm khi là có những cái độ thoáng như này để mà có thể làm được cái không gian như vậy bởi vì cái nhà mình ngang 6 mét sáu thì nó mới làm được như vậy thôi đây này chúng ta có thể làm cửa trước bếp này ra ngoài này nấu lớn rất là thoáng anh nhỉ ừ. dạ vâng đấy thì ờ, ở dưới tầng 1 thì chúng ta có không gian ờ, như vậy em mời anh em đấy qua tầng ờ, hai anh ờ, dẫn em đi qua tầng hai cái cầu thang này em thấy nó cũng không dốc anh nhỉ nó không bị dốc cầu Nhưng mà... thang này là mình mình tính là để bài chưa đến 20 phân bậc thế nên là dài nó dài từ giữa nhà mình dốc lên nên là cảm giác mình đi nó rất là hay một chân chứ nó không quá cao vâng. mình di chuyển nó nó sẵn sàng hơn dạ vâng. à ở đây là em thấy mà bố cục trên này là nó lại có một phòng chống này không biết là ngày xưa ngày trước lại có ý tưởng là với không gian gì với không gian này không không gian trước kia là mình chưa để bên này cùng tại vì sao tại vì nhà mình có triển nhỏ thế nên mình muốn tận dụng cái không gian trước này mình rộng để cho trẻ con chơi còn mình tính là mình để phòng khách trên này ở đây vào bên dưới để xem để xem đấy để bàn ăn sạch sẽ đấy là mình nhìn ở trên này nó rất là thoáng vâng phòng này thì ờ, mở cửa ra là không ban công luôn có ban công luôn ban công này ban công này rộng này ừ, ban công ờ, ban công mình khá là rộng vâng. này ờ, hai mét ba mét em thì lại em thích cái độ thoáng em đợt em đi review nhà có nghĩa là đi cho mọi người tham quan nhà ấy thực hiện mình cho mượn em toàn những căn này thoáng ấy. Vì... Ừ. Đúng vì là chỉ có dưới này mình mới có thể tận dụng được cái khoảng không gian nó thoáng mát như này thôi chứ còn thực ra mà trên phố mình cùng cùng trước mình ở trên phố mình thuê nhà lên đấy cái cảm giác nó nó bí bít lắm nó không được thoáng mát như này đâu. Dạ. trước này đất cát nó vẫn còn gió ở đằng này là thường là gió nam nó nó đẩy về đây vâng trong vâng. này là là bị rồi vâng. nên là nó rất là thoáng mát vâng. mở cửa ra một nhà một cửa mát vâng đằng trước chính chính diện cái nhà này là của mình nhà hướng đông nên là ừ. cái nó có một cái không gian chạy à, thoải như này nó, nó đón gió ăn mát như này nó hóng gió ăn mát quá nó hút gió vào trong cũng gió này. ờ, đây thì là cái à, đây là phòng với không gian như này thì tôi tầm 10 mét vuông như này thì kê kê đồ thì nó có có ăn thì mấy không anh không mình chỉ là mình uh, kê giường góc kê giường góc đấy vâng vẫn có để trang trí thêm cái bàn đây bàn trang trí đây là một trang trí đây à bàn một cặp đèn đèn ngủ đây vâng à đấy vẫn à, đầy đủ các công năng và nhà mình à, Ờ, hai vợ chồng một đứa con mà vẫn có thể là để một không gian này ừ, cũng đúng thôi bởi vì chúng ta có hai phòng ngủ phòng phòng ngủ bên dưới phòng ngủ bên trên nếu mà các bạn ờ, thích thêm một phòng ngủ nữa thì đơn giản một cái mình làm một vách vô kính ở đây thế là cái phòng này là cái phòng này rộng nhất thành này nếu mà làm một cái vách kính ở đây vách vách vô kính đây phòng này rộng nhất đi ra ngoài ban công rộng nhất luôn vâng đây mời anh ba vâng mình nhà mình là để ờ, phòng thờ đấy ở đây là ờ, mình để một cái phòng để mình thờ cúng thì ờ, mình thực ra là mình thờ không phải là quá to thế nên mình chỉ dùng ba nhỏ thôi vâng. còn nếu mà gia đình nào mà thờ cũng lớn thì mình có thể đặt cái bàn thờ đấy và vâng. hoặc là góc này cho nó đúng chiều nhà đường nhà vâng. đây là cái khoảng không sân thượng ở bên trên thì Ôi. À, khá là rộng khoảng không dân thượng và đây là cái chỗ mà hình như là nhà mình mình tính là mình để uh, cái mình giặt ở đây và phơi phong nếu mưa gió thì mình có thể cho quần áo trong này à. Đấy. hoặc là cái đồ dùng gì mình không dùng mình có thể để trên này thì nó không ảnh hưởng Ờ, em vừa đấy em ở dưới tầng 2 ấy. như à quên mất không review cho các bạn cái cái, cái tầng 2 ở dưới tầng 2 này như là trước là anh để máy giặt ở dưới đấy à? cái khoảng không gian chỗ chỗ góc cầu thang mà cạnh cái nhà vệ sinh ấy. đúng rồi trước là mình mình để trên đấy tại vì trên này chưa được tôn mình cũng không nghĩ ra là mình được tôn để mình để máy giặt trên đây cho tiện dạ vâng đấy thế là mình để máy giặt bên dưới đấy dạ vâng. là có cả ống nước và ống thoát nước ở dưới đấy rồi dạ vâng bây giờ mình ờ, mình để trên này nó tiện hơn dạ vâng cái, cái quả không gian này thì mình rộng như này nhưng mà mình vẫn chưa thể thể, thể tận dụng làm gì hết nhỉ chưa. chắc là nhà mình tập trung vào làm ăn quá <laughs> xong rồi là... này có bạn bè tối đến uh, uống bia hay là nướng cái gì ở đây ăn uống thôi à, chưa đấy. buổi sáng không ít sử dụng cái này vì thực ra không ra trên này nó nó cũng nắng nó nắng vâng nên là là buổi sáng sinh hoạt trên này dạ vâng đấy thì uh, em hôm nay em dẫn các bạn đến uh, review và cho mọi người cùng xem qua cái nhà đang bán của anh thì không biết là hiện tại giá cả anh để giá như nào anh hiện tại là mình đang chào bán với bên bạn là với tất cả anh em là là một tỷ hai trăm năm mươi triệu đấy dạ. là có thương lượng cho những khách hàng và thiện chí vâng đấy thì là uh, thương lượng là cho những khách hàng mà cũng ở ở tỉnh xa như anh Trung anh Trung là hiện mình là, là mình là quê ở Thái Bình cười Thái Bình hiện tại mình đang uh, sinh sống và làm việc ngoài Phòng đấy như anh Trung mà ở tỉnh xa đến đấy thì là có hai vợ chồng đứa con nhỏ thì là ở những căn nhà này vô cùng hợp lý hay là có thêm bố mẹ ra ngoài này thì là lại có thêm một cái phòng ở bên dưới nữa đấy cái căn nhà này là là là, là tự xây nên là vô cùng là là hợp lý cho mọi người à, có thể là có các cái nhu cầu đánh vào cái chính cái nhu cầu nhu cầu của người dùng là gì vào cái lớp lứa tuổi trẻ đấy trẻ à, thì à, à, xin chào các bạn hiện tại xin chào các bạn nhé à, hẹn các bạn ở video lần sau